chào tất cả anh em nhé Đấy, tiếp tục với cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang ấy thì anh em à, xem trên video anh em đã biết rồi đấy, cái bộ tài xỉu này nó trong suốt đấy, bộ uh... đây em đấy bộ này thì nó trong suốt nhá nhìn xuyên thấu luôn này đó đấy thì đây là cái bộ hột tài xỉu mà nó hiện nay ở Việt Nam là anh em à, chưa có để anh em chơi đấy và tôi cũng giới thiệu cho anh em để cho anh em nào mà có cơ sở a à, chết nhầm à, sân chơi nào mà anh em uh, chơi được cái bộ hột này thì anh em có thể anh em alo tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy. thì cái bộ hột này nó có hai cái hột để cho anh em lựa chọn thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu mà tôi đã làm cho tôi đã làm tôi đã bo cho cái bộ hột này nó đi uh, à, 5 năm đi đều nhá Đấy, đi đều thì là cái bộ hột này khi mà anh em uh, lắc nó thì là cái bộ hột này nó đi rất là đều Đấy, còn những cái bộ hột này những cái bộ hột đã ghi tên ghi uh, số này thì là anh em lắc theo ý muốn của anh em thì lắc theo ý muốn của anh em là như thế nào thì khi anh em đi sân chơi này thì anh em có thể anh em lắc tài lắc xỉu Đấy, anh em lắc tài lắc xỉu nó đi theo ý muốn và cái cái bộ hột tài xỉu trong này anh em lắc thì tỷ lệ anh em giữ tài hay là anh em giữ xỉu Đấy thì cái nó sẽ cho anh em là 7 đến 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm anh em nhé thì cái còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu như nào thì à, cái anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì tôi cũng sẽ hướng dẫn luôn cho anh em trên cơ sở hoặc là anh em nào mà chưa anh em nào mà không có thời gian đến hoặc là anh em nào mà bận không đến được thì à, tôi sẽ đặt đơn hàng gửi đơn hàng về thì tôi sẽ gửi về đơn hàng về cho anh em thì anh em sẽ gọi điện cho tôi gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở trên à, video nhé. Đó thì cái à, bộ hột này thì anh em à, cứ vào chơi thôi đấy thì nó trong suốt như thế này thì anh em nhất là không có tang này ở giữa là không có gì này đấy giữa là không có gì và cái bộ hột này thử nam châm thì thử nam châm này đấy, thử đợi đèn này đấy chỉ có mỗi thử nước muối nữa thôi đấy thì tôi sẽ thử nước muối luôn cho anh em đó à, anh em nổi bình bàn nổi như cứt không có cổng này đó Đấy, còn bộ hột này thì anh em không cần phải thử nam châm hay là không cần phải dọi đèn nữa Đấy, nó trong suốt rồi thì không cần phải dọi đèn thử nam châm thì chắc chắn nó sẽ không hít nhưng mà chúng tôi sẽ thử luôn cho anh em cho nó xanh chín đây rồi nắp nắp sơn Đây. OK, bây giờ tôi vào tôi sẽ tôi sẽ lắc qua cái bộ hột này cho anh em xem Đấy, thì khi mà anh em cứ lắc bình thường thôi Đấy. thì là nó sẽ đi cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đi đều cho anh em Đấy. đây là cái bộ hột đua một ba bốn chén này sẽ lên tài hai bốn năm chén này 7 80 phần trăm nó xỉu Đấy, 1 2 3 Đấy, tiếp tục như thế thì nó vẫn sẽ là chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu thì tất nhiên rồi nó cũng sẽ có những cái đen phản Đấy, nhưng mà nó chỉ đứng cho anh em một chén thôi còn chén sau chắc chắn nó sẽ tầm 90 phần trăm nó sẽ lên tài hoặc là xuống xỉu cho anh em nhé Đó, tài xỉu này Đấy. anh em thấy ờ, bộ nó đi đều Đấy. thì anh em nào mà làm tay cái hay là anh em nào mà cái sân chơi của anh em nào mà anh em chơi được ấy, thì anh em cứ alo tôi tôi sẽ cung cấp cho anh em cái bộ hột mà nó đi đều nhất và nó cho anh em những cái à, giữ tài giữ xỉu nó hiệu quả nhất cho anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em thì đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em một ba năm đúng không tiếp tục giữ xỉu cho anh em này. ba ba này tiếp tục một hai sáu tiếp tục giữ xỉu một bốn năm anh em thấy không nó rất là hiệu quả nha tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, bão tam này tiếp tục một hai năm này hai hai năm này đấy thì cái chén này lên 11 đấy, 11 nút thì đấy tôi vừa giữ chịu cho anh em đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em này đấy, xuống tài à, lên tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em ba sáu sáu tiếp tục năm năm ba 1 4 6 Đấy, 5 5 2 4 4 6 Đấy, thì cái chén này nó ờ, xuống xỉu Đấy, thì xuống xỉu lên tài rất là đơn giản đây anh em chỉ cần động tác nhẹ này. đó bão luôn này bão tứ luôn này anh em nhé đấy thì bây giờ đang bão như này tôi sẽ cho xuống xỉu rất là đơn giản đấy nó đi chỉ đúng một con tứ thôi đấy thì uh, anh em nào mà muốn uh, sở hữu cách lắp giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu trong thì anh em uh, cứ liên hệ với tôi đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu trong suốt nó là cái bộ hột tài xỉu nó là hàng độc quyền ở bên tôi nha anh em nhé Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này nó là bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em làm tay cái anh em đi lắc nhé Đấy thì nó cũng ờ, đi theo ý muốn của anh em Đấy, rất là hiệu quả khi nào mà anh em ờ, sở sở hữu được cái cách lắc của nó thì anh em đi lắc thì nó sẽ cho anh em những hiệu quả cao khi mà anh em giữ tài giữ xỉu thì nó được tầm 7 đến 80 phần trăm nhé thì uh, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em